Xin chào tất cả anh em đã đến với xem cái bóng là có tiền của mình nhá à, Ngày hôm qua thì mình có lên cho anh em một trận đấu giao hữu quốc tế trước thềm uh, World Cup Trận đấu giữa Nhật Bản và Canada à, Mình à, có cho anh em đó là đi à, Nhật Bản chấp 0.25 cũng như là cái tài 2 đúng không Thì anh em chúng ta ngày hôm qua nếu như anh em nào theo dõi trên kênh hoặc là đi từ đầu thì anh em chúng ta hòa kèo Còn đối với uh, mình có like có like trận đấu này ở trên uh, kênh của mình kênh uh, cao bóng đá thì mình có uh, ờ, đẩy cho anh em đó là hai cái mã kèo uh, góc Canada cũng như là cái mã kèo tài và sau đó là uh, một cái mã kèo Nhật đồng banh ở hiệp 2 thì anh em chúng ta không ăn được cái mã kèo đồng anh của Nhật ở hiệp 2 tuy nhiên thì chúng ta lại uh, uh, bú được cái kèo uh, dung ở cuối trận khi mà tài uh, 2.5 thì ngày hôm qua anh em chúng ta lãi được hai cái mã kèo góc của Canada thì ờ, một lần nữa chúc mừng tất cả anh em ờ, đã xem live nhá và ngày hôm nay dạng sáng ngày hôm nay thì cũng ờ, diễn ra được hầu hết những trận đấu khác rồi đặc biệt là Bồ Đào Nha đá với Nigeria chiến thắng 4-0 và buổi tối ngày hôm nay vào lúc 10 giờ sẽ là trận đấu giữa Ai Cập và Bỉ giữa Ai Cập và Bỉ Hiện tại kèo ờ, chấp đang là Ai Cập chấp bỉ anh em ạ Ai Cập chấp bỉ 1.25 Hiện tại thì chưa có đội hình xuất phát ra sân đâu à, Thì uh, chúng ta cứ xem một chút về uh, kèo chấp cũng như là trên dưới cả trận đi Để anh em chúng ta có thể uh, đi trước một số những cái mã kèo Đúng không? Hiện tại uh, kèo chấp là 1.25 này Rồi là kèo uh, trên dưới cả trận đang là ở mức 3 Ở mức 3 hòa và kèo góc là 8.5 Xem một chút về uh, phong độ hiện tại của Ai Cập cũng như là <clears throat> của Bỉ đi Ai Cập thì không được đi đá World Cup nữa uh, khi mà họ bị chính uh, Senegal loại đúng không bị chính Senegal gọi loại ở uh, vòng uh, knockout uh, đi dự World Cup 2022 còn uh, đối với Bỉ trước uh, vòng loại uh, trước World Cup thì họ đã có cọ sát ở uh, cái giải Nation League và cũng có phong độ mình nghĩ là khá là tốt. 6 trận đấu ở Nation League thì họ thua 2, thắng 3 và hòa 1. Nói chung là mình nghĩ rằng một phong độ cũng uh, khá là ổn định đối với bỉ ở thời điểm hiện tại khi mà thực sự mà nói thì cái giải Nation League là một cái giải đấu mà uh, không phải cầu thủ nào cũng muốn tham gia chỉ là một uh, giải đấu gọi là trên giao hữu một chút thôi đúng không và đây sẽ là trận đấu cuối cùng trận đấu cọ sát cuối cùng để bỉ bước vào cái vòng chung kết World Cup năm nay kèo chấp 1.25 sự mà nói thì uh, nếu như mà Bỉ trong trận đấu này họ có một uh, lực lượng đầy đủ mà mình nghĩ rằng là nếu mà thiếu vắng thì cũng thể sẽ thiếu vắng một đến hai cầu thủ thôi trận đấu này thì Bỉ vẫn có thể tung ra một đội hình gần như là mạnh nhất thì vậy anh em chúng ta có thể đi kèo được chấp anh em nhé, được chấp 1.25 và một kèo nữa đó là cái kèo xỉu kèo xỉu 3 kèo xỉu 3 mình nghĩ trận đấu này thì uh, sẽ không có nhiều bàn thắng đâu khi mà nếu như mà đã kèo chấp đó là Ai Cập chấp bỉ như thế này rồi thì rõ ràng là người ta đang nghĩ rằng bỉ sẽ là tung một đội hình dự bị hoàn toàn không có cầu thủ ờ, đá chính nào ở trên sân cả đấy và đó là dựa theo trên kèo anh em nhé còn đối với mình thì mình suy nghĩ rằng là trận đấu này thì ít nhất thì ờ, bỉ họ cũng sẽ chỉ có là cất đi 1 đến 2 cầu thủ 1 đến 2 cầu thủ thôi một đến hai cầu thủ quan trọng thôi ví dụ như là Kevin có thể trận đấu này ờ, anh sẽ được nghỉ đấy vì anh cũng đã cày ải khá là nhiều cho Man City rồi đó và tuy nhiên thì vẫn còn đó những ờ, cầu thủ gọi là chất lượng khác như là Eden Hazard à, thôi đừng, à, đúng không Eden Hazard anh em nhà Hazard này rồi là có thể có cả Batshuayi nữa đấy đây cũng là những cầu thủ ờ, đá khá là tốt và ờ, hiện tại thì thật sự mà nói thì hai anh em nhà Hazard bắt buộc phải tìm lại phong độ của mình để có thể uh, gọi là có một điểm rơi phong độ tốt nhất ở cái mùa World Cup năm nay mình sẽ nốt lại cho anh em luôn đi à, chúng ta sẽ đi bỉ mình cũng khá bất ngờ khi mà bỉ lại được chấp 1.25 tất nhiên đây chỉ là những kèo gợi ý anh em nhá đây chỉ là những kèo gợi ý thôi còn uh, thật sự nếu anh em nào mà muốn chơi trận đấu này thì tốt nhất là khi nào trận đấu ờ, diễn ra bóng lăn thì anh em chúng ta chơi thì chuẩn nhất vì ờ, hiện tại thì cũng chưa có uh, một cái đội hình uh, gọi là chính thức nào ở trong cái trận giao hữu này cả thì anh em có thể tham khảo hai cái kèo này của mình nhá còn nếu như anh em uh, muốn uh, kiểu uh,